xin chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn ờ, chia sẻ cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung giúp anh em đi ờ, chơi tài xỉu hay là anh em có thể lắc bộ đồ chơi này thì anh em có hiệu quả và có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 80 đến 90 phần trăm cho anh em cái bộ hột à, thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu bịp hột tài xỉu báo dung bốn mặt anh em nào mà đã xài qua rồi thì anh em biết độ báo của nó cực kỳ chuẩn xác cho anh em còn cái tang tích của nó thì là tôi sẽ bao cho anh em nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn thì trong 90 phần trăm thì nói luôn để cho anh em biết thì cái bộ hột tài xỉu bịp báo dung bốn mặt này nó là cái bộ hột mà ở trong nó có chip trong nó có chip nhưng tôi bao cho anh em khi mà anh em thử dọi đèn thì nó có độ trong suốt của nó lên tới 90 phần trăm gần như là hột trợ anh em nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi test luôn cho anh em này soi luôn cho anh em này Đấy, để cho anh em thấy được này Đấy. nó gần như là hỗ trợ anh em nhé Đấy. Đó. gần như hỗ trợ luôn Đấy. thì ờ, anh em nào mà đã mua cái bộ hột tài xỉu bốn mặt này của tôi rồi Đấy, thì là anh em biết thì ờ, cái cách chơi của nó như thế nào thì uh, có nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi này thì tôi sẽ nói luôn cho anh em để cho anh em hiểu được cái cách chơi hay là hiểu được cái bộ đồ chơi này nó sử dụng như thế nào đấy thì cái ờ, hột tài xỉu bịp cái bộ đồ chơi tài xỉu và dung bốn mặt này khi mà anh em đến sân chơi thì ờ, thứ nhất là anh em có thể luồn được hột vào đấy, anh em luồn được hột vào để cho người ta lắc thì anh em có thể luồn một hột đấy thì cái bộ báo dung bốn mặt này nó chỉ có duy nhất một cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này thôi nhé chỉ có duy nhất một hột này thôi anh em chỉ cần đưa một hột này vào đấy, nó sẽ báo cho anh em đấy, báo như thế nào đây báo cho anh em đây đây là cái bảng báo dung của nó đấy, một dung là con nhất hai dung là con nhị đấy, ba bốn thì không dung đấy, còn năm là ba dung sáu là bốn dung đấy thì uh, anh em uh, chỉ cần uh, luồn được hột vào và anh em cầm cái máy dung này đấy, cầm cái máy dung này anh em có thể đúc trong quần hay là đúc ở trong ờ, người đấy, tùy anh em thì khoảng cách của nó từ 3 đến 4 mét nhé ba bốn mét thì nó vẫn bắt được đó thì uh, hoặc là anh em có thể sử dụng cái hột này cùng với hai hột trợ nữa anh em có thể lắc thì là anh em cũng sẽ đoán được ở trong nó là có tỷ lệ tài hay là xỉu được bao nhiêu phần trăm nhé đó. bộ hột tài xỉu bịp cái bộ đồ chơi tài xỉu vào dung bốn mặt này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà đây chính là cái bộ hột tài xỉu bịp mà anh em à, chơi tài xỉu mới nhất 2022 này dành cho anh em và hiệu quả nhất 2022 này dành cho anh em nhé Đấy, anh em nào mà chưa tin hay là anh em nào mà muốn được uh, tận uh, tay test cái bộ hột này thì anh em cứ lên cơ sở cơ sở tôi bên xe miền Tây lên lúc nào là có hột test cho anh em lúc đó nhé ờ thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em xem là cái hiệu quả của nó báo chuẩn xác lên tới bao nhiêu phần trăm thì cái độ báo của nó thì cực kỳ chuẩn xác rồi lên tới 90 đến 95 phần trăm cho anh em nhé à. thì đây tôi sẽ bỏ vào à. thì tôi sẽ bật cái máy rung này lên đó thì cái máy rung này nó rung rất là êm nên là để dưới này kể cả tôi tôi cũng không thể nào phân biệt được một rung hay hai rung hay ba rung thì tôi xin phép anh em là tôi cầm trên tay để tôi cảm nhận nó nhé để cảm nhận nó dễ hơn đấy, kể cả anh em về anh em đi chơi cũng vậy đấy, anh em để cái máy dung này làm sao đấy, nó tiếp xúc với cái da thịt của anh em thì anh em à, nhận biết nó dễ hơn chứ anh em đút túi thì nhiều khi túi nó bồng hay là túi nó phồng thì là cái máy dung này nó dung thì anh em không thể nào mà đoán được hay là không thể nào phân biệt được là nó bao nhiêu dung nhé thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này à, cái bộ hột này anh em có thể đưa vào sân chơi hoặc là anh em có thể sử dụng cái bộ hột tài xỉu vào dung bốn mặt này anh em lắc tài xỉu luôn cũng được nhé Đấy, nó cực kỳ là hiệu quả nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy. bây giờ vào test cho anh em này Đấy. Đấy. máy rung hai rung này hai rung là con nhị đúng không anh em Đấy, nhị thì là khi mà anh em lắc thì là anh em có tầm 70 đến 75 phần trăm là trong này là xịt rồi anh em kết xịt rồi đó mở cho anh em này đó xịt hai ba năm đúng không anh em tiếp tục cho anh em này bốn dung này bốn dung thì là anh em đánh gì bốn dung thì là anh em chắc chắn ở trong này nó sẽ có lục rồi lục thì là anh em kết tài đúng không anh em hoặc là anh em có thể đưa vào sân chơi thì anh em sẽ đánh lục tài hay là anh em đánh tài gì đó thì đấy là tùy anh em nhé lợi cho anh em cái này lục tài đến tầm 80 phần trăm 90 phần trăm đó 456 này rất là hiệu quả cho anh em cực kỳ hiệu quả cho anh em nhé đấy chủ yếu là cái tăng tích của cái bộ hột này tôi bảo bao cho anh em nam châm nước muối dọi đèn rồi đấy dọi đèn thì 90 phần trăm anh em đi chơi thì anh em không phải lo gì vấn đề mà làm phát hiện ra cái hột tài xỉu của anh em rồi anh em soi đèn nó trong đến 90 phần trăm như hột chợ nhá anh em nào không tin thì anh em có thể sở hữu Đấy, anh em có thể đặt cho mình một cái bộ hột tài xỉu có dung bốn mặt để về anh em chơi Đấy, xem là có đúng như lời tôi nói không có hiệu quả như cái lời của tôi nói hay không nhé tiếp tục cho anh em một hai chén nữa để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó này ba dung này ba dung thì anh em đánh gì ba dung thì là anh em đánh tài vẫn có tỷ lệ tài nhé tài ngũ tài ngũ tài khoảng tầm 70 phần trăm ngũ tài 70 phần trăm ngũ tài vẫn 456 này Đấy, hai dung hai dung thì anh em đánh gì đánh xỉu Đấy, hai dung là anh em đánh xỉu nhị xỉu hoặc là anh em đánh xỉu Đó, 1 2 4 này tiếp tục cho anh em chén cuối cùng này không dung không dung là có mặt 3 mặt 4 mặt 3 mặt 4 thì anh em đánh cũng được hoặc là anh em không đánh cũng được đấy, đấy là tùy anh em nhé thì uh, giật cho anh em này đấy có mặt tứ đấy, thì nói chung là mặt 3 mặt 4 thì là nó ở trung chiêng đấy, nó ở ngưỡng ờ, tài và xỉu nên là rất là khó để anh em có thể đánh được tài xỉu nhé đó thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu bao dung bốn mặt bộ đồ chơi tài xỉu bao dung mang lại hiệu quả cao nhất cho anh em đây chính là cái bộ đồ chơi mà nó hiệu quả nhất cho anh em hiệu quả nhất 2022 thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em